chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Chọn Ai Đây Thưa quý vị, chương trình Chọn Ai Đây là một chương trình do Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối công ty Đông Tây Promotion thực hiện được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ ba hàng tuần trên HTV7 Ngay bây giờ chúng tôi sẽ mời ra sân khấu như thường lệ những người cố vấn những nghệ sĩ quen thuộc, duyên dáng và đầy tài năng Xin giới thiệu người đầu tiên luôn biến hóa mỗi tuần Huỳnh Lập một nhân vật cũng không bình thường không kém đó là vận động viên đô vật Jim tập tạ xiết múa lửa Lê Dương Bảo Lâm chúng tôi xin mang đến những nhân vật nhẹ nhàng hơn sâu lắng hơn Hồ Quang Hiếu hoàng tử của chúng tôi đó chính là Jun Phạm Một người phụ nữ nhẹ nhàng, đoan trang, thùy mị Tất cả những sắc đẹp của cô ấy mong muốn chỉ có trong giấc mộng mà thôi Đó là Puka Harry Won Ok, thưa quý vị Vẻ đẹp đó sẽ bị lu mờ bởi nhan sắc vô hạn của Lâm Vĩ Dạ Ngay bây giờ là nam tính tràn ngập trong khán phòng này BB Trần Em thích thắng Ta phải thích thắng Dạ, phải thích thắng hả? thưa quý vị người còn lại không ai khác là diễn viên có giọng hát vượt mà quang chu ngày hôm nay mọi người xuất hiện với một cái không khí rất là tốt và nhộn nhịp dạ nhưng mà bất ngờ là anh hiếu anh thì bình thường mấy bữa bữa anh đi rất là nhu mì đàng hoàng thế này, thế anh trà lết quất thải vậy anh hả hiếu này không còn là con người nữa rồi đúng rồi hiện nay trà lết rồi sao vậy sao sao vì sao vậy đúng chúng ta phải hỏi vì sao vậy tại vì ờ, thấy nhạc sôi động quá mình phải ờ, sôi động chứ lâu lâu phải biến hóa chứ nếu nhạc buồn gì giống giống như bài mà à, giọt lệ đầy trang nhảy sao hai ba hát lắm ngày xưa ai lá ngọc cành vàng ngày <laughs> xưa cái này chắc chỉ có uh, múa thôi chứ sao nhảy được anh remix lên người ta mới nhảy được phải remix Hiếu lên nói là cái nhạc buồn quá remix Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng Ngày xưa ai quyền quý cao xa anh hiếu không anh quậy mà bà ngoại quậy quá phải nói là hôm nay quá nhiều năng lượng có có năng lượng này thì những người chơi giống như những con thỏ trắng mà gặp những chú ờ, chú gì đó chú gì trong rừng sâu á sói sói sói trong rừng sâu và sói chúng ta có nhiều loại sói dạ sói đã già là trên cùng thôi mấy người muốn nói gì đó là nói tôi người tốt tôi không cần phải lên tiếng ôi trời ơi dạ thì không sao mỗi người có một cái quan niệm về thời trang và nhan sắc ví dụ như Kuka nghĩ rằng mình đang rất là xinh đúng không muốn vậy là xinh đó anh mấy vòng trước á chị chửi em vụ một cục cục trên đầu giao giờ chị làm với trang em vậy anh Giang ơi mình bắt đầu chương trình được không được chứ dạ não em nó đang bị cột lại hơi đau á <laughs> bây giờ chúng ta bắt đầu chương trình chúng ta sẽ mời đến đây những người nghệ sĩ trẻ đang được những người yêu thích và hai nghệ sĩ đó không ai hát đó chính là lê xuân tiến và phát lạ thưa quý vị ngày hôm nay có một sự đặc biệt đó là hai bạn nam cùng xuất hiện một bên là phát lam một bên là tiến ha rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu dạ à, xin chào tất cả các uh, anh chị nghệ sĩ mình là trần xuân tiến hiện tại mình là một uh, nam người mẫu nam người mẫu à, đó, đó. Dạ, dạ. tự tin luôn là khởi đầu của mọi chiến thắng dạ đúng rồi người mẫu kiết là em dạ không em là hôm bữa là có người mời em đi thi nam dương à. nhưng mà em từ chối vậy Nam Dương ờ, ở trường mầm non ờ, quận 3 <laughs> Bây giờ mình sẽ nói chuyện với Phát La Thưa quý vị, Phát La là một diễn viên trẻ Và mẫu người phụ nữ lý tưởng của Phát La là dạng như là chị Mi Miu rồi đúng không? Dạ đâu có Mình cũng đừng nói thêm Thưa quý vị thân mến, tất cả đã sẵn sàng Mời quý vị cùng chúng tôi vòng đầu tiên của Chọn Ai Đây Oảnh tôi xin giành quyền trả lời Một, hai, ba Đó Thắng à, Em chơi trước Thi trước Rồi Rồi Em hãy chọn vị trí đi Mời ai? em vào tim anh xem Đừng có thêm ai thân rồi bấm nha Chỗ này ai cũng xinh đẹp hết Có một người khác lạ Hơi khùng tí Bà điên Rồi Đúng rồi Em chọn Quỳnh Lập. Quỳnh Lập. Thì ra quá trang cũng có cái lợi của nó Câu hỏi dành cho Huỳnh Lập như sau con lười có thể quay đầu tối đa bao nhiêu độ 180, 210, 270 hay 360 độ Nói về kiến thức con lười thì ở đây ai cũng biết rồi phải không? Nó rất là chậm Và tại sao lại nó có một cái tập tục là quay đầu Bởi tập vì nó chậm tục quay đầu là thì đúng sao? rồi, tập tục riêng của nó Mà khi mà nó chậm gì nè Nó sống ở trên cây Nó từ cái cây này nó qua cái cây kia nó chậm từng lúc từng lúc một nó rất là chậm nó điềm tĩnh lắm nha nó đừng đừng có hối cái này đừng hối nhưng mà mình nhanh lên được không lập nó chậm như thế này chậm quá rồi à. thì khi mà nó chậm đó nó tiêu quá cũng chậm thì lúc nó đau bụng một tuần nó sẽ xuống đất một lần để nó đi toilet và khi nó bò từ từ xuống đất rồi cái nó ngồi nó ngồi để mà nó đi toilet đó thì khi nó đi toilet nó cũng đi rất là chậm rồi mà những cái con vật ở trong cái rừng quang đó nó sẽ canh me nó ăn thịt nhau nó rất là sợ nên khi mà lúc nó đi á nó sẽ dòm nó giờ chưa thấy là ta là ta nhai đầu nó rồi đó thì đó nó dòm như vậy mà nó muốn ngoái lại á nó phải mất một khoảng thời gian để nó ngoái lại nó nhìn phía sau à. nên bắt buộc là cái cấu hình của nó phải nhìn luôn à quay luôn em. à quay luôn quay hẳn qua đây luôn và đó chính là lý do tại sao nó xoay được 360 độ Câu hỏi là gì em quên luôn rồi anh <laughs> Câu hỏi là gì 360 độ là ý kiến của Lập Xuân Tiến thân mến Bạn có tin hay là không Em tin Tin Lập đưa ra cái giả thuyết đó là thuyết một, Cái thuyết đau bụng ha Cái giả thuyết đau bụng và bị cái con thú các rình mò Tuy nó hơi thô thiển nhưng mà nó nó rất là hợp lý Lựa chọn là tin cùng với Huỳnh Lập 360 độ Đó là một lựa chọn Không chính xác Đấy chưa Con lười có thể quay đầu 270 độ 270 độ đó Chúng có thêm một đốt sống so với các loài thú khác Nhờ vào đó lười có thể nắm được tình hình xung quanh một cách khá bao quát Mà không cần phải tốn nhiều năng lượng À đó Cái lý giải nãy anh nói là đúng thôi thôi thôi kết quả là sai thôi thôi thôi được rồi và nghiễm nhiên khi xuân tiến trả lời sai thì vị trí đó được đánh dấu của phát la yeah chúc mừng phát la bây giờ là phát la mời lựa chọn C hãy đến hãy đến với anh đêm này à, chọn anh đi em xin chọn uh... hãy hát khúc ca cho đời mê say anh uh, ninh dương bảo lâm ninh dương bảo lâm linh dương bảo lâm à, anh là lê dương bảo lâm à tại vì em thích chị linh dương lan ngọc đó à, à em lộn à túi đựng nước hả thường treo trong quầy hàng để làm gì wow quá dễ quá dễ dễ cái này quá dễ, dễ. Thì, à, kiến thức của mấy em nhỏ nhỏ cũng biết luôn khi mà những cái tiệm rau tiệm thịt cũng như là tiệm khô thì có những cái bịch mà treo lủng lẳng lủng lẳng để làm gì thứ nhất là để đuổi ruồi muỗi cũng như là những loại mà bò sát khi mà mình chế nước vô cái bịch thì cái bịch nó bự và nó như là cái tấm gương lòi gì đó ví dụ một con ruồi nó bay bay bay bay lại tự nhiên cái hình ảnh nó phản chiếu trong cái bịch mà bự nữa anh, nó bự ra Nó phóng đại ra Con ruồi trong đầu nó suy nghĩ Ô trời đất ơi con mà bự hơn mình vậy Mình đấu không lại thôi Mình phải chạy thôi Là con ruồi nó bay <laughs> chạy thôi Mục đích cái bệnh đó là đuổi tất cả các loại côn trùng Để cho thực phẩm sạch xanh hơn à. <laughs> Đuổi côn trùng, đuổi ruồi dạ. Hợp lý, hợp lý Phát là thành mệnh dạ. Có tin vào những lời nói này không? Em tin anh Lê Dương Vũ Lâm tôi là đinh dương bảo lâm <laughs> phát là tinh lê dương bảo lâm và phát là chính xác yeah yeah mũi và ruồi đều thích ánh sáng yếu không thích ánh sáng mạnh khi ánh sáng chiếu qua túi ni lông đựng nước sẽ phản chiếu ra một loại ánh sáng mạnh khiến mũi và ruồi cảm thấy khó chịu nên chúng không dám lại gần như vậy là hiện tại phát la đã có hai dấu chéo liên tiếp ở hai vị trí rất thuận lợi và nhiệm vụ của Xuân Tiến là gì? Đã từng chơi caro biết rồi chứ gì? Đúng rồi Chúng ta sẽ làm gì? Bây giờ nếu mà em chọn anh Jun Phạm á Mà em sai nữa Là Phát La sẽ thắng Chưa Chưa Nếu em chọn Jun Phạm mà em sai Thì Phát La không được ngẫu nhiên thắng Bởi vì đây là phút quyết định Phát La cũng sẽ được chọn Jun Phạm Và phải trả lời chính xác thì mới thắng Anh Jun Phạm cứu em nha Jun Phạm y tần cưới vợ không treo như tiền gieo xuống suối vậy treo trong câu trên có nghĩa là gì cái này thì mình dựa trên một bài hát á uh, dân ca mà xưa tôi có nghe là quan tám tiền treo á quan năm tin cưới cho đèo buồn câu á đó là một cái câu cũng như ca dao của việt nam mình thì tôi chắc chắn là bởi vì mình đọc cái ca dao này nhiều lần mà mình hiểu nên mình nghĩ là treo ở đây có nghĩa là tiền treo là thường là mình cưới nhau ừ. thì uh, phải có nhà trai với nhà gái con trai sẽ đưa cái tiền treo đó để mà uh, đưa cho ông ngoài làng ngoài xã ngoài thị trấn kiểu như là đặt cọc trong này người già nhất là chị lâm vĩ dạ hồi xưa dạ là bằng tuổi chuông đấy Ô, ủa dạ hả để... dạ đâu mà dạ không biết nữa phải nói là người có kinh nghiệm về gia đình hôn nhân dạ đúng rồi nó bị tổn thương chốt lại là gì Tiền treo là một khoản tiền mà nhà trai sẽ nạp cho làng xã của nhà gái khi cưới vợ Đó là lựa chọn của Xuân Phạm Xin hỏi Xuân Tiến có tin hay là không? Em tin Tin Nếu Xuân Phạm không chính xác Thì Tiến sai lầm và Phát La có thể kết thúc trận đấu nhanh chóng nếu trả lời đúng câu tiếp theo ở vị trí Xuân Phạm và lựa chọn của Xuân Tiến thưa quý vị là một lựa chọn Chính xác Dấu ô đầu tiên của Xuân Tiến Thưa quý vị Treo là khoản tiền nhà trai nạp cho làng xã khi cưới vợ Khi đã nạp treo cho làng Tức là đám cưới được làng công nhận ngày xưa chưa có thủ tục đăng ký kết hôn thì tờ nạp treo coi như tờ hôn thú như vậy là cơ hội vụt mất rồi dạ yeah. bây giờ hãy chọn một vị trí khác em chọn chị à, Harry Won à. Harry Won Harry Won là một cô gái trung thực dạ yeah. ở bất cứ chương trình nào trừ chương trình này <laughs> đây là câu hỏi dành cho Harry Won càng lớn tuổi nhiệt độ cơ thể bạn sẽ càng tăng cao đúng hay sai theo kinh nghiệm Em bây giờ em suy nghĩ lại nha Khi mà em, lúc em bé Em lên trên giường ngủ Và lúc đó thì người lớn lúc nào cũng đắp cái mền cho em Lúc đó em có đá không? Tại vì bình thường em bé rất là nóng Đứa nào cũng là đưa cái đưa cái cái bụng của mình trong thế giới coi hết Tại vì nóng quá không thì mà nào mà mà mà, mà đắp chăn ngủ được Thì lúc em bé là nó rất là nóng Nhưng mà càng về sau thì nhiệt độ càng xuống Không em càng ngày càng tăng với chị Giống như hồi nhỏ mình đâu có hay bị mà kiểu mà nóng máu đâu càng lớn càng nóng máu kia nóng máu à vậy có nghĩa là em bây giờ nóng máu à đó hơn chứ đó là ý kiến của harry còn em suy nghĩ như thế nào thì đó là nhưng mà cái này là em. tại sao chị biết chị chị kinh nghiệm của chị hay là chị học kinh nghiệm của chị tại vì chị là bây giờ là chị hay bao lạnh lắm cái gì cũng dễ lạnh lắm nhưng mà hồi nhỏ là không biết lạnh hồi nhỏ là cái gì cũng là cứ cởi áo hết rồi cứ ờ, mặc cởi áo hết thôi ôi nha nóng quá nóng quá không chịu nổi như vậy nào vậy đó theo harry là càng lớn tuổi thì nhiệt độ sẽ càng giảm xuống càng giảm xuống anh xin hỏi phát la tin hay không tin em tin chị đi tin dạ. dạ. nếu như phát la chính xác thì lại một lần nữa xin tiến phải chạy theo phát la chính xác thân nhiệt về già càng tăng cao đúng hay sai là sai vì về già sẽ giảm đi cứ mỗi 10 năm thân nhiệt của bạn lại có thể giảm đi một chút và sự thay đổi này trở nên đặc biệt quan trọng ở người cao tuổi hay quá đã có hai dấu ích liên tiếp một lần nữa và bây giờ Xuân Tiến còn chần chờ gì nữa Chắc chắn là phải chọn chữ Buka rồi Buka được chọn Buka thân mến Câu hỏi của Buka liên quan đến âm nhạc trúng trúng tủ trúng tủ <laughs> trúng tủ rồi tin chị đi mà em không biết là cái tủ gì đây nữa giai điệu của bài Happy Birthday to you do người nước nào sáng tác rồi dạ. dạ. ngày hôm nay ta cùng hóa nơi đó đó đó đó việt nam phan đình tùng phan đình tùng ngày hôm nay ta sai rồi đâu dụ chị không à chị không tin à hai bên du là bài à, hát này là phổ biến ở tất cả các nước đúng không có nhiều nước họ hát bằng à, tiếng anh và có nhiều nước họ dịch lại tiếng của nước họ để họ hát <laughs> và chắc chắn là khi mà mình hát bằng tiếng anh thì là người anh rồi giai điệu nha chứ phải bài hát nha nước anh không nước mỹ nước mỹ là nơi để sáng tác ra cái giai điệu đó là có hai chị em họ nhà bà nà hill What? bà nà hiêu ở đà nẵng bà nà hiêu xin mời đưa ra đáp án cuối cùng ờ anh thôi mỹ đi mỹ mỹ mỹ xuân tiến thân mến dạ ở bên mỹ có một thành phố có hai chị em tên là bà nà hiêu với lại whitney houston đúng rồi thì à, hai bà hiêu này bà sáng tác ra giai điều đó tin hay không thì em phải tin chị cái này là kiến thức chị có được do chị tìm hiểu không tin không tin nếu như bây giờ chính xác thì à, tiến chặn được sự phát triển vượt bậc của phát la dạ. còn nếu không thì ô đó vẫn để trống và chờ phát la hỏi để giành chiến thắng và sự lựa chọn của xuân tiến thông tin bà nà hiêu ở mỹ là sự lựa chọn không chính xác giai điệu của bài Happy Birthday to You được chị em nhà Patty Hill ba ba bốn lần Betty Hill chị em nhà Betty Hill và Myrick G Hill người Mỹ viết năm 1893 khi họ là giáo viên bây giờ thưa quý vị sẽ là sự lựa chọn của bác là xin chọn chị uh, à, Fuka quốc gia nào ở châu Á không có hệ thống đèn giao thông ngay cả ở Trung đô Đà Lạt Việt Nam quốc gia dạ. thật ra thì câu này nãy giờ chị giỡn thôi chị đang làm màu đó em cái câu này quá dễ với chị tại vì đất nước này chị đã đến rồi hay wow. wow. thật là mạnh miệng thông tin cũng đã dở bánh to cho xem ở đâu Bhutan ờ, phải không vậy mặt tự tin bà Bukan bà chọn Bhutan á à Bukan rồi Bhutan mọi người tại sao dù vậy vậy em đã đến nước này rồi vậy vì sao ở đó là những anh cảnh sát sẽ điều khiển giao thông mà chúng ta không cần đèn giao thông à xin hỏi phát lan tin hay không tại vì đất nước này chị đã đến rồi những anh cảnh sát sẽ điều khiển giao thông mà chúng ta không cần đèn giao thông Bhutan à, em tin tin thưa quý vị thân mến nếu chính xác thì phát lan chiến thắng ở vòng này Bây giờ là lúc chúng ta công bố Sự lựa chọn của Phát La Là sự lựa chọn Chính xác Yeah Bhutan là quốc gia duy nhất trên thế giới không có đèn giao thông kể cả thủ đô Thay vào đó, anh cảnh sát bà Muka <laughs> sẽ đứng trên cục giao thông ở ngã tư đường và điều phối để di chuyển xe cộ dễ dàng Thấy chưa có anh cảnh sát Có cảnh sát đàng hoàng Thưa quý vị, như vậy là phát la bước tiếp vào vòng đối đầu và Trung Tiến dừng lại với giá trị tiền thưởng là năm. triệu. Trước khi đến với vòng 2, chúng tôi mời quý vị cùng chúng tôi nghỉ giải lao trong giải đáp. thân mến, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Chọn Ai Đây Bây giờ là vòng 2, xin giới thiệu hai nghệ sĩ của chúng tôi Phương Linh và Ôm Vĩnh Quang Thưa quý vị thân mến, hai gương mặt rất trẻ Linh mời em giới thiệu trước nhé Dạ em tên là Phương Linh à, Năm 2016 thì em có thi cuộc thi Hoa Khôi Áo Dài và em đạt giải Áo Khôi 2 Em đang thử sức với vai trò là MC Nhưng mà hiện tại thì công việc chính của em vẫn là đi học Đã đi học à? Đi em học. học ngành nào? Dạ em học y đa khoa Y đa khoa dạ. Là sao được ra mình làm gì? Dạ là bác sĩ Bác sĩ mà đẹp quá à. Bác sĩ mà đẹp quá áo dài, không mặc áo dài mổ là chết Mặc áo dài mổ là chết Mổ là chết dạ. anh Lâm ơi Lâm. Hết Lê Lộc bây giờ tới bạn nữa Không biết là bạn đẹp không. Anh, anh ơi Anh về nha Anh về xong vợ mổ anh ra luôn đó <laughs> Bé đẹp Cưng Cũng anh anh Cưng nữa Bé đẹp cưng Lát anh trả lời thật lòng Yeah <laughs> Và bây giờ thưa quý vị là Ôn Vĩnh Quang Gương mặt quen thuộc Chào anh Trường Giang và các anh chị Trời bà nào trên lầu ba thế kia vậy bà lập đó em bà ngoại đó em chị ma Không, mười trời ơi mọi người ơi trời ơi em là con trai là con trai con trai không à. con trai nào mà cứ tập nào cũng xả tóc với bim bê vậy tóc kìa kìa kìa kìa đó với con con trai cũng xả tóc kìa xong nói nhưng mà Ủa? nhìn người ta là con trai nhìn ra con trai đúng không mọi người ờ. linh linh linh ca này hốt về mổ não được nè thôi anh em sợ lắm thôi mà em tin anh là con trai em tin anh là con trai được chưa rồi nghe bây giờ chúng ta nghe Ôn vĩnh quang giới thiệu nào Xin chào tất cả quý vị, mình là Ôn Vĩnh Quang và gần đây nhất thì ờ, Quang ờ, có hát một ca khúc mới và nếu như mà không có ờ, gì trắc trở thì hy vọng là ca khúc này sẽ là sản phẩm mới sắp tới để Quang có thể gửi tặng đến cho tất cả mọi người. Hay quá. Hát tới câu nghe coi. Bài mới luôn anh. Đúng rồi em. Chuyện tình mình thả vào mây gió cuốn trôi Em về cùng người vẹn cho em hết cuộc đời Mỉm cười chạnh lòng vì duyên ta lỡ đánh rơi Nợ tình yêu đâu ai nỡ đành thôi Khi mai đây người cho em cả bầu trời Là người màn bình yên lắm con tim chơi vơi Chỉ là Thận lòng này sao chưa hết nghi ngờ, Đoạn tình đó rồi sẽ hóa phai phôi ngọt ngào quá ngọt ngào phải cho tôi cái giọng hát là được rồi anh ơi em tặng cái micro nè của em mà họ em không có xài <laughs> đây hai bạn trẻ một bên đẹp một bên hát hay Bây giờ thưa quý vị chúng ta sẽ bắt đầu vòng 2 với Ôn Vĩnh Quang và Phương Linh yeah. Hai bạn sẽ quảnh tôi gì để giành quyền trả lời hai ba một hai ba Thắng Linh mời em hãy chọn nghệ sĩ Em xin được chọn anh BB Trần oh. BB Trần thời vì sao tới rồi thời tới rồi Nãy vì sao lại chọn BB Trần buộc tóc giống nhau thì đó tóc đuôi gà tóc đuôi gà Trần sẽ có câu hỏi như sau vì có tóc nên chúng tôi hỏi về tóc luôn trời tóc của nữ giới hay của nam giới có tuổi thọ cao hơn đáp án đây nè thì... baby đáp án đây nè rồi ủa nhưng mà em là nam hay là nữ anh ơi không ừ. quan tâm không quan trọng tóc này tồn tại muôn đời tại tóc giả đi lông anh ơi thôi mà tía thôi mà tía lên ngồi đi tiếp theo cái câu trả lời của em là nữ anh à. em nghĩ là nữ là cái tuổi thọ là cái tóc nó cũng chắc khỏe hơn tại vì những người nam thì tóc nhiều khi á tóc cái sợi tóc họ dày hơn thiệt nhưng tóc họ cái nó sẽ yếu hơn mà mình có những cái điển hình chẳng hạn như anh tiến luật trời ơi nghe quá ha <laughs> ủa anh có coi chương trình chắc anh không có coi đâu anh không có coi chương trình làm nghề khó khăn nha em <laughs> rõ ràng tóc em nè nhiều khi á thấy vậy thôi nhưng mà nó cũng rụng nhiều lắm cái thời gian á dạ. tỷ lệ của con trai thì nó dễ rụng tóc và hói dễ rụng hơn anh ơi nhưng mà em thấy phụ nữ á phụ nữ khi mà mang thai hay là sinh con á rụng tóc rất là nhiều luôn á thì họ rồi họ trong cái thời điểm đó thôi con 10 năm rồi đến bây giờ tóc vẫn rụng rất nhiều đấy rồi. rồi em nghĩ á, là phụ nữ á, tóc sẽ yếu hơn tại vì tóc không những rụng mà phụ nữ còn hay điệu hay nhuộm tóc này kia nọ nhuộm rồi, rồi xịt à, rồi này nọ tức là có thể cái cấu trúc của tóc nam á thường thường người ta sẽ hay uh, có xu hướng mà nó rụng nhiều ở hai Đúng bên rồi. này nhưng mà tóc của phụ nữ thì em nghĩ nó lại sẽ yếu hơn tại vì họ em bị nghe mọi người đi đừng nghe anh nữa <laughs> cái căn bản cái chuyện này nè nữ cái hóc môn nữ á nó nuôi những cái gì mang tính bì á da nè ờ. móng nè tóc rất là nhiều Đâu, thì em cũng nghĩ rằng là nữ mà. sẽ chắc hơn nam bản thân em cũng đã từng nuôi tóc á để mà đóng phim á đúng rồi à chứ giơ tay của em á cũng là khoảng một khoảng thời gian tóc á nó rụng liên tục và rất là khó để cho nó dài là giống vậy và mấy bạn nữ giống như mấy chị đây nè dài rất là lẹ bữa trước bữa sau tóc tém bum bê là bữa trước bữa sau này là tóc dài Ghê vậy đi nói tóc á ờ. cái mình đi nói em vậy thì quyết định cuối cùng của baby trần là Ôi em vẫn là nữ em nghĩ tóc là nữ của nữ giới có tuổi thọ cao hơn dạ phương linh thân mến mời bạn chọn tin hay không tin theo cái câu trả lời của em là nữ anh tại vì những người nam thì tóc họ cái nó sẽ yếu hơn mà mình có những cái điển hình chẳng hạn như anh tiến luật trời ơi ghen quá ha <laughs> ờ, ờ, ờ. Ê. ủa anh có coi chương trình em chọn không tin không tin có nghĩa là bạn ấy tin rằng là nam tuổi thọ nó sẽ dài hơn tóc của nữ và lựa chọn của bạn là lựa chọn không chính xác trời ơi trời ơi cái mặt của giang vậy thôi mà tôi trả lời thiệt <laughs> Thưa quý vị thân mến Tóc nữ giới có tuổi thọ cao hơn Một sợi tóc nữ tính sẽ sống dài hơn một sợi tóc nam tính Trung bình tóc của nam giới thọ được 2 đến 4 năm Thì nữ giới từ 4 đến 7 năm Khi bạn trả lời không chính xác Thì nghiễm nhiên Hồ vĩnh Quang được một dấu O tròn Tại vị trí của Baby Duck Em biết rồi Bé này tin số đông anh nè à. Tất cả mọi người ở đây nè phản bác lại ý kiến của em không đúng nếu mà em là bình thường em cũng sẽ như linh thôi tại vì em cũng nghĩ con trai thì râu rồi tóc nó mạnh khỏe hơn chứ làm sao mà con gái khỏe hơn rồi ông vĩnh quang xin mời lựa chọn vị trí nghệ sĩ em chọn anh uh, lý dương bảo lâm trời ơi oh. lê dương bảo lâm em đây là người tuổi thơ dữ dội hay không dữ dội dạ tuổi thơ em dữ dội tuổi thơ em dữ dội Tôi thấy anh luôn gánh bán bưng phụ cha phụ mẹ dài nắng dầm mưa Bán mặt cho đất bán lưng cho trời bán cái gì em bán rau bán cá <laughs> đồ phụ gia đình hát liền anh hồi xưa là bán rau cá thiệt á hả dạ thiệt em bắt ốc bu em bán anh em hái giá thao em bán em làm đủ mọi bắt thứ trên đời này rồi nói thôi nè không có khóc nè ý là mình ức cái tự nói thì nước mắt lưng chồng á bây giờ mình nhìn lại quá khứ của mình nó nó nó không may mắn bây giờ mình thành công là mình phải vui chứ anh không mình hãnh diện lên vui lên <laughs> câu hỏi của chương trình DB gì <laughs> hai nhân vật đi bắt dế mèn trong truyện dế mèn phiêu lưu ký tên là gì nói chung là câu chuyện này ai cũng đọc rồi nha bây giờ làm xin trích lại một cái trích đoạn là chương 4 trang 13 Trời ơi dạ. hay vậy Là có hai cậu bé đi học về lúc mang cặp là đi không về là đi không về Em, em vào nhà em chào cha mẹ Cha em khen rằng con rất ngoan mẹ âu yếm một đôi má em là hai cậu bé đi học về tung tăng tung tăng trên đường bỗng nhiên một cậu mới nghe một cái tiếng là đúng rồi cậu kia mới kêu là ê nhớn ơi anh nhớn là một cậu tên nhớn này nha mày có nghe tiếng gì không thế là cậu nhớ nó ờ bé bé bé tao nghe rồi là một cậu bé tên nhớ và một cậu bé là tên bé thế là hai cậu bé thấy một cái lỗ và hai cậu bé là ô chắc chắn là cái lỗ này là có con dế mèn ở trong đó hay là bây giờ mình bắt con dế mèn này ra nha thế là hai cậu bé chui vô cái lỗ What? không phải chui lỗ <laughs> hai cậu bé cái suy nghĩ là làm sao để có thể móc con dế từ những cái lỗ ra hai con bé tìm đủ mọi cách đứa thì lấy que đứa thì kêu dế ơi dế ra đi nhưng mà hai con dế vẫn không ra thế là hai cậu bé mới suy nghĩ trong đầu mình có một cách mình sẽ dùng nước tự thân trong cơ thể của mình nước tự nước, thân. nước tự thân nước mát không không bác bị ít quá nước, miếng nước miếng nước gì nước nước miếng nước miếng cũng ít quá nó không thể nào lấp đầy cái lỗ được nước Tại thần vì... đúng rồi nước thần nước từ trong khoang bụng đó <laughs> phải là, là nước tiểu đồng tử gì nước tiểu đồng tử nước tiểu đồng tử thế là hai cậu bé mới và mọi người nhớ là cái câu cậu bé là tên nhớn và bé mà là hai cái tên chính xác ở trong truyện với mèn phiêu lưu ký anh có nhớ lộn chuyện không không đúng anh đọc cái đây cái chương 17 mà tập 17 bảy nãy nói chương 4 ừ. Chương 4 chương 3 lên giờ lên chương 17 Cái gì dạ. mà rối Như vậy là hai nhân vật đi bắt với màn tên là Nhớn và Bé Đúng, Nhớn, Nhớn và Bé Ô Vĩnh Quang tin hay không tin tin anh trời ơi nhớ vậy bé nghe anh kể ờ, thấy thiệt lắm luôn á ờ. năm bốn ba hai một tên tên Nhớn và bé là hai nhân vật theo Lê Dường Bô Lâm hai cái tên như vậy và Ô Vĩnh Quang chính xác yeah. nên nhớ thì đúng rồi yeah Thưa quý vị Trích trong chương 4 Thấy chương 4 Hay Hai đứa trẻ ranh lắm Chúng không chịu bỏ Chúng huỳnh huỵch chạy quanh Xem xét dấu vết các mặt Chúng đoán đích trong tổ này có dế Nhất là cái cậu tên là Nhớ Mấy lần bé đổ nước không thấy dế bò ra Đã toan đi Nhưng Nhớ cứ khăng khăng Đó có đổ nước Có đổ nước luôn Mà nước thôi phải nước tự thân Nhưng mà thôi. nước nó mang theo anh ơi Ừ chứ phải nước tự thân nha Nước ta múc xuống mương xuống hồ vậy. Thưa quý vị, như vậy là hiện tại Ôn Vĩnh Quang đã có được hai o tròn đường chéo Như vậy là Linh phải bằng mọi giá Sẽ chọn Quang Trung để chặn cái sự thành công của Ôn Vĩnh Quang Hy vọng anh sẽ chặn được giúp em Nếu như Phương Linh hoàn thành chính xác câu này Thì bạn chặn được Nếu không thì ô này vẫn bỏ trống chờ sự chọn lựa tiếp tục của Ôn Vĩnh Quang có bao nhiêu diễn viên vào vai cô dâu 8 tuổi trong bộ phim cùng tên? Này khó mà. Anh có xem phim Ấn Độ không anh? Ấn Độ á. Nói về phim Cô dâu 8 tuổi là coi như là anh nằm lòng wow. Vậy là tin anh được đúng không anh? Tin được em Cô dâu 8 tuổi á là bộ phim kể về cô bé tên là Anandi rất là nổi tiếng đúng không không chỉ là ấn độ mà nhất là việt nam của chúng ta rất là nhiều người theo dõi mà riêng ấn độ đó thì phim có tới khoảng 2.000 tập tại vì thời lượng phát sóng nó khác còn riêng việt nam mình thời lượng phát sóng nó khác cho nên là khoảng anh nhớ là hơn ngàn mốt tập khoảng đó không, cái phim thật sự nó là cái phim đó nó không dài đâu nó cứ chậm mà tại vì Mày mỗi lần mà nó slow motion dài <laughs> từng người một sệt biểu cảm từ người một nó mới dài lỡ mà đang chơi gì nè mọi người tự nhiên cúp cái bóng đèn thôi á là quay biểu cảm của mình không là hết ba tập hai ba <laughs> bắt tay con em nè trời má ơi trời má ơi trời má ơi để làm nhạc cho nè tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan Bibi Trần tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan anh Duy Phạm tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan chị Harry Won tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan hết phim quảng cáo ủa ủa ở đây người ta tạo diễn nè chưa chưa tạo diễn quảng cáo vô chưa chưa quảng cáo vô ten ten ten ten ten ten tan tan tan tan tan tan tan thôi hết phim rồi để cho người ta coi tập khác kiểu đó. Dạ. vậy đó mọi người thời lượng tập quá nhiều và cái thời gian quay cũng rất là dài à, đúng không mình, mình, làm năm. sao mà đóng nổi trong một thời gian rất dài như vậy đúng rồi trời ơi cho nên là cần phải có rất nhiều diễn viên đóng cái dài đó à. đó cụ thể là ba diễn viên một diễn viên lúc nhỏ nè là cô dâu lúc 8 tuổi tên gì google đi anh <laughs> còn à, một diễn viên đóng vai nhân vật anh đi lúc trưởng thành và một diễn viên nữa đóng nhân vật anh đi lúc là về già và cao tuổi hơn đó là ba diễn viên cùng đóng một nhân vật cô dâu 8 tuổi xin cảm ơn wow. như vậy quang trung lựa chọn là có 3 diễn viên thưa quý vị phương linh có tin hay là không nói về phim cô dâu 8 tuổi là coi như là anh nằm lòng mà riêng ấn độ đó thì phim có tới khoảng 2.000 tập không thật sự là cái phim đó nó không dài đâu sệt biểu cảm từ người một nó mới dài trời má ơi tara tara tan tara tara tan tan tara tara tan tara tan hết phim quảng cáo dạ tin tin và tin là lựa chọn tan tara tara tan tara tara tan tara tara tan tan diễn nè chính xác tan tan ba người Cảm ơn anh Avika Go vai Aladi lúc nhỏ Prachuya Banerjee vai Adi trưởng thành và Turan Prachucha vai Aladi lúc bây giờ. cái tên nghe mệt quá vậy dạ, dạ. cái tên nghe mệt ghê luôn á cái tên này hề hước lắm và như vậy là một dấu ích đầu tiên thuộc về Phương Linh bây giờ lúc lựa chọn của ông Nguyễn Quang xin mời em chọn đi Lâm vị giả dạ. Lâm vị giả Câu hỏi chúng tôi dành cho Lâm Vy Dạ như sau Bức tranh nàng Mona Lisa Bức tranh nổi tiếng Của Của ai nhỉ? Leonardo da Vinci Hiện đang được trưng bày tại quê hương của tác giả đúng hay sai? Sai Vì sao? Em rất là rành về bức tranh nàng Molisa Molisa Molisa <laughs> ơi Mona, Mona Lisa. Lisa chị ơi chị đọc cái tên mà cũng sai rồi. đúng quá quá dính miệng quá chính xác là nàng nàng Tony Moly Tony Moly đó là rành bức tranh đó đi chị dùng từ đó đi chị Để. chính xác là bức tranh nàng Mona Lisa bởi vì em hay bị uh, gọi là so sánh với bức tranh đó tác giả tên là gì tác giả là một họa sĩ tên là Leo Nakado. Leo Nakado. Leo Vinh Sỉ Dạ <laughs> Quê hương của anh ấy là nằm ở à, Cầu Bình Lợi hả? <laughs> là em đang rất là sang anh rất là châu Âu <laughs> Sang rồi hả chị? Và quê hương của họa sĩ Leonardo da Vinci nằm ở à, đất nước châu Âu Italy Dạ, yeah, đó là quê hương của ông Còn bức tranh thì hiện tại đang nằm ở à, France Ủa đây nè, bức tranh đang nằm đây nè <laughs> sợ quá à. như vậy đúng vậy và bức tranh hiện tại đang nằm ở lầu 3 chung cư của chúng tôi như vậy lựa chọn là sai sai có nghĩa là ông ấy leonardo da vinci là người ý và chúng tôi hỏi là có phải là đang trưng bày tại quê hương là trưng bày tại ý hay không thì giải dạ nó không đang trưng bày bên pháp mà thì dạ lựa chọn là sai đang trưng bày ở lầu 3 chung cư chúng tôi xin mời bức tranh bức tranh mà cũng bị lão hóa nữa mọi người Xin hỏi Âu Vĩnh Quang Tin hay không tin Bức tranh nàng Mona Lisa Tác giả là một họa sĩ tên là Leonardo <laughs> Leonardo da Vinci quê hương của anh ấy là nằm ở ờ, Châu bình lợi lại hả <laughs> nằm ở ờ, đất nước châu Âu còn bức tranh hiện tại đang ở ờ, France Em không tin Không tin Nói thì Lựa chọn của Âu Vĩnh Quang là lựa chọn không chính xác Nghiễm nhiên dấu ích thuộc về Phương Linh Tác giả Leonardo da Vinci là người Ý nhưng bức tranh đang ở Pháp Mona Lisa là một bức tranh chân dung thế kỷ 16 được vẽ bằng sơn dầu và hiện được trưng bày tại bảo tàng Louvre Louvre Louvre Paris Ủa tại sao em không tin em không anh tin ơi đúng rồi anh đúng rồi bức tranh ở pháp tụi em cố tình mang về đây á đi nắng đi gió mới bị thành dày nè Đây đúng ra là đẹp lắm tại sao ô vĩnh quang không tin hay là có biết một thông tin nào khác em ờ, không tin đơn giản là tại vì từ đầu em đã chọn chị dạ rồi tức là sau một thời gian quen biết chị dạ thì em phát hiện ra một điều là cứ điều gì không biết cứ hỏi chị đi chị trả lời sao làm ngược lại vậy là chắc chắn đúng và dạ, kết quả là em thấy rồi đó phương linh đang có cơ hội hoành tráng lệ chọn mời dạ. chọn bức tranh <laughs> em mời chọn, chọn nàng Mona Lisa là đã được chứng minh pháp còn bên đây Mona Lisa nàng Mona Lisa thân <laughs> chọn xin chọn uh, chị bà ngoại hình lập huỳnh lập huỳnh lập câu hỏi dành cho hình lập như sau trong câu tục ngữ hữu xà tự nhiên hương xà có nghĩa là gì rồi thắng chắc rồi thưa quý vị câu đề hỏi harry won thì chắc sáng mai vẫn còn nghe giải thích đúng rồi cái câu mà hữu xạ tự nhiên hương nó rõ ràng luôn là cái gì mà nó thơm á là tự khắc người ta sẽ tìm tới cái nghĩa nãy là cái nghĩa bóng đó bây giờ Ủa tới cái nghĩa vậy? đen cái nghĩa đen nó nói về nó nói về con người là bản thân mình là người tốt thì mình không cần phải nói ra mình là người tốt thì người ta sẽ tự động biết là mình là người tốt à cái đó là nghĩa bóng luôn á cái đó nghĩa bóng luôn em nói rồi nãy em nói rồi nghĩa nào cũng là bóng hết á <laughs> nghĩa nào thì cũng bóng không kia là nghĩa đen đúng rồi ngoại quá ngoại đó ngoại tháo tóc giả cho cái não nó thở lắm thì đó thì giống như nè em nói tới cái nghĩa gần bây giờ mình nói tới cái chữ cái chữ xạ đây là gì nhiều người sẽ nghĩ rằng là xạ là phóng xạ hay như thế nào nó nhưng mà mọi người không có biết tiềm ẩn của nó đâu là gì phải nghiên cứu dữ lắm sao xạ đây là tên của một loài hưu loài hưu hả con hưu. hưu xạ con hưu xạ đó đó nó có một cái tuyến một cái tuyến rất là thơm giống như là mỗi một người họ sẽ có một cái tuyến mồ hôi của họ đó ừ. mà cái tuyến đó nó sẽ tiết ra nếu như mà mình thương một cái người nào đó mình lấy tới gần á thì tự người đó sẽ tiết ra cái mùi đó chỉ có ừ. người thương mới mới mới cái ngửi được cái mùi đó thôi thì cái con hương xạ này nè nó cũng tiết ra được cái đó cái gì thôi quá nè chị ơi đi ra chỗ khác cái xạ chị đó cưng đó cái xạ của chị mình nó có kỳ quá bà tới thì có con cái xạ này là cái xạ của con thu thì có con thu xạ nó có một cái tuyến rất là thơm và người ta lấy cái cái tuyến đó đó cái dung dịch thơm nó ra để người ta làm cái mùi hương ừ. đó oh. là cái xạ cái ý nghĩa của cái xạ nó là như vậy đó chốt lại trong câu tục ngữ hữu xạ tự nhiên hương xạ có nghĩa là gì là cái tuyến xạ của một con hươu xạ rồi xin hỏi phương linh dạ tin hay không tin xạ ở đây là tên của một loài hương, loài hươu hả con hương xạ thì có con hương xạ nó có một cái tuyến rất là thơm và người ta lấy cái cái tuyến đó đó cái dung dịch thơm nó ra để người ta làm cái mùi hương em tin em đồng ý với anh Huỳnh lập. vì em nghĩ là cái xạ đó là cái tuyến cái mùi xin cảm ơn bạn bạn đã chọn tên Huỳnh Lập nếu chính xác thì bạn là người chiến thắng bước vào vòng đối đầu nếu không chính xác thì ô đó vẫn còn bỏ trống để chờ ô Nguyễn Quang trả lời bạn tin bạn tên Huỳnh Lập với sự phân tích lòng vòng và không hề xúc tích của Bình Lập nghĩa bóng và nghĩa đen cũng chưa hiểu chúng ta sẽ nói thêm là hữu xạ tự nhiên hương là được dùng cái câu này á nói về nghĩa bóng theo anh biết á tiếng lành đầu xa tiếng lành đầu xa đúng không là hữu xạ tự nhiên hương còn trong nghĩa đen thì sau khi có đáp án chúng ta mới được phân tích thưa quý vị lựa chọn của phương linh là một sự lựa chọn chính xác Thưa quý vị, để gọi là chất xạ hơn được lấy từ tuyến xạ của con hưu xạ Đây là chưa, ông à tên em một người tưởng em bị điên á anh Anh ơi, do em cho em thôi là cho à. em ngoại tại vì nó nghe nè đừng trách mọi người tại cái cách mình thể hiện á nó nó cực kỳ lắm rõ ràng mọi người bây giờ có thể flashback lại cái đoạn lý giải của em em nói rõ ràng cái xạ đây là tuyến xạ trong con hưu xạ Không ví dụ ví dụ như một cái ngoại hình khác đi nói đúng, mình còn đúng đáng tin hơn đúng, đúng không đúng. Cái mặt... còn cái ngoại hình này nói như là nói điên nó khùng gì á đây <laughs> nè dạ, dạ, mọi người chị Harry qua mà nói cái đi trời ơi hả người ta người ta chấp tin nhận người ta xong liền vỗ tay tin xong liền rồi vỗ tay húng hí cái mặt làm nó xạo nó có gì không cái mặt em nó xạo đây chất xạ hương được lấy từ tuyến xạ của hưu xạ một loài động vật có mùi thơm đặc biệt dùng để sản xuất nước hoa hoặc dùng dược liệu à. giống như là con trồn hương các bạn biết trồn hương không là trong nó có một tuyến xạ và cái tuyến xạ cũng thơm đặc biệt luôn như vậy là hương linh bước vào vòng đối đầu còn quang ra về với 5 triệu đồng thưa quý vị với những phân tích của Huỳnh Lập đôi khi nó hơi lũng củng nhưng cậu ấy là người am hiểu mà chúng bạn xung quanh e dè và không ai muốn đến gần cũng làm vậy đó hỏi sao người ta đến gần thiệt á bị sợ trời em thân thiện lắm với mọi người chú ý em mang lại niềm vui và giải trí cho mọi người thôi anh, làm sao anh anh hứa em đồ bộ bình thường được không với những gì huỳnh là phân tích bây giờ nếu mời hai đứa nói lại thì cũng không nói được em không nói được đừng có bắt em nói nữa Em nghe cái câu chuyện lại của Huyền Lộc thôi là em đã nhức đầu rồi Hữu xạ tự nhiên hương là gì? Thật ra đến cho em vẫn không hiểu Và em cũng tin là khán giả của đây cũng không có hiểu đâu Hiểu chứ? Hiểu chứ Hiểu ạ à? Chị coi như em chưa nói gì <laughs> Thưa quý vị Trước khi đến với vòng đối đầu Giữa Phát La và Phương Linh Mời quý vị cùng chúng tôi giải lao trong giây lát mến, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Chọn Ai Đây Và ngay bây giờ là cuộc đối đầu giữa Phát La và Phương Linh Chúng ta quá tôi xì để xem ai sẽ là người được hỏi trước Em hỏi trước đi ha Nhiều luôn hả? À, lady first ha Dạ, vậy cho Ôi em hỏi trước nha Ôi, lady first rồi Trời bây giờ em là người đàn ông rồi anh Giang ừ. em trưởng thành rồi ừ. Dạ Dạ, vậy cho em chọn anh Jun Phạm Jun Phạm, oh. Jun Phạm Ok Công viên Walt Disney trên toàn thế giới Cấm du khách không được mang theo Bật lửa Nón bảo hiểm Hay cây gậy chụp hình Rồi Rất là may mắn là em đã từng đã đến uh, Walt Disneyland Ở Ồ. Hồng Kông rồi Ồ. Theo tôi nhớ nha Tháng 7 năm 2005 ờ, á Thì có một người chơi ờ, tàu lượn số tóc á Làm rớt đồ vô đầu một người khác Ồ à. nên à, nên vấn đề là bắt buộc phải đội nón bảo hiểm nên không cái nón bảo hiểm không có bị cấm yeah. Dạ. à. à còn cái thứ hai là tháng à, tháng 1 năm 1995 à, á thì rất là nhiều người Hồng Kông vô trọng à, nướng đồ ăn này nọ nhưng mà cứ xin học quẹt hoài rất là mất thời gian nên bây giờ người ta kêu là dân chúng tự đi lấy học quẹt đi chứ đừng có mà xin bên ban, ban tổ chức nữa nên tôi nghĩ là cái học quẹt cũng không có bị cấm rồi em nghĩ cái phải cấm chứ không, trong đó mấy người đó mặc mấy cái bộ đồ mấy cái trang phục này kia rườm rà lắm đem mà quẹt vô lỡ mất công cháy đồ người nhưng ta mà người ta có một cái làng nướng nam bộ làng nướng nam bộ làng nướng nam bộ trong đó em hiểu không có luôn hả vâng có cái làng nướng nam bộ mà không phục vụ có làng nướng nam bộ đó sao không mời em qua bên đó nấu ăn thì cái chuẩn bị mời đó ờ. riêng cái cây gậy chụp hình là không được đi lòng vòng tại vì lòng vòng là chọt cái mắt người ta không cho chụp nếu muốn chụp thì tự mướn cái người chụp hình trong đó chụp rồi như vậy là chỉ được sử dụng người chụp hình ở trong đó hoặc là chụp mà không cầm cây gậy nhờ bạn bè chụp và cây gậy là bị cắm cắm không do là nghĩ là nhiều, nhiều khi á cây gậy chụp hình nó nguy hiểm á người ta không có để ý nhiều khi lọt hố nữa Đó. Dạ. nên người ta cắm cây gậy chụp ảnh là lựa chọn cuối cùng theo bạn ra em thấy thì anh Jun anh đưa ra thời gian đó là cụ thể chứ em nghĩ là anh cũng có ngâm cứu rồi hoặc ừ. là chế nhưng mà em tin là anh anh anh có ngâm cứu và bạn tin hay không tin em tin anh trương bác thị rất là rõ ràng tin của phạm thưa quý vị lựa chọn của phương linh là tin trương phạm là sự lựa chọn từ tháng 6 năm 2015, công viên Walt Disney World trên toàn thế giới cấm du khách không được phép mang gậy chụp ảnh tự sướng vào khuôn viên vì thiết bị này có thể gây nguy hiểm cho các du khách lẫn diễn viên. Dấu ích đầu tiên dành cho Phương Linh. Bây giờ sự lựa chọn của Phát là Dạ em chọn uh, chị Ninh Dương Bảo Lâm ạ. À. Chị Ninh Dương Bảo Lâm. Ninh Dương Bảo Lâm. Lê Dương Bảo Lâm. Không trả lời ha. Đóng cửa ngủ rồi. Đóng cửa ngủ rồi em vâng, xin lỗi thương nè thương lê dương bảo lâm nha mà. Vâng, vâng. ok em dạ. rồi câu hỏi của chương trình là tổ chức xã hội của loài linh cẩu đốm là con đực đầu đàn hay con cái đầu đàn linh cẩu đốm lơm cẩu đính kính thưa quý các bạn nếu như mà mọi người có tuổi thơ mà cái phim hoạt hình thì mọi người đều coi phim là cậu bé đường xanh không những phim hoạt hình mà truyện nè rồi phim điện ảnh rất là nhiều thì có một cậu bé cha mẹ dẫn vào rừng và vô tình những con cọp đã ăn cha mẹ cậu đó và cậu ta đi lang thang lang thang thì có rất là nhiều vật tới và tấn công cậu ta trong đó có con rắn nè rồi con beo nè nhưng mà vừa tấn công thì bỗng nhiên có một con linh cậu cái đầu đàn xuất hiện cứu cậu ta và đem về nuôi dưỡng và cho cậu ta bú không những là con uh, linh cẩu đầu đàn hỗ trợ mà có con gấu cũng như là con uh, báo con khỉ nó dạy cho khỉ. đúng rồi con khỉ, khỉ nữa đúng rồi con, con vẹt nữa anh con, vẹt dạy nói dạ có con quỷ nữa không con quỷ là em á <laughs> có nghĩa là ở trong phim là con uh, linh cậu cái đầu đàn nhưng mà ở ngoài đời thật là con linh cậu đốm là con đực là đầu đàn một trăm phần trăm một trăm phần trăm tại trong ngoài đời là con đực mà tao không làm con không đực tao thương mà là không mà cho có ý tại con đực anh lâm cái linh cậu đớm là trong phim à, vua sư à, tử vua sư tử có có nhưng mà là là con con vua sư tử là cái con con chú công chú ông hại ông con cha trước còn cái phim mà mình đang xem ba thì nó là ủa mọi người có xanh nó có mấy phiên bản lần mọi người có coi cùng một cái phim không vậy nãy không biết rồi mọi người nói một phim vậy bây giờ xin hỏi lê dương lâm chỗ nó bán con đầu đàn là con và dạ, con đầu đàn Ở ngoài đời con Linh Cậu Đớm là con đất Nếu mà hỏi trong phim là con cái Lê Dương Vô Lâm chọn là con đực hoặc là tin hay không tin 5 4 3 2 Không có Không tin Sao không tin Hồi xưa hồi nhỏ em được mệnh danh là La Discovery mà anh À La Discovery à Cái coi mấy cái cậu đốm đó hình như là nó mẫu hệ Là là người mẹ là đầu đàn à. à em nhớ là vậy nha em nhớ thôi nha và lựa chọn của phát lan không đi theo những lời ngon ngọt đường mật của lê dương bảo lâm là sự lựa chọn chính xác anh lừa tôi tôi thua rồi đinh dương bảo lâm thua rồi đó chính là con cái các nhà khoa học thuộc Đại học Michigan đã khám phá ra rằng linh cẩu mẹ đã truyền cho con những hormone kích thích tính hung hăng. Đó là điều kiện tiên quyết để chúng thắng trong các cuộc đấu tranh sinh tồn vì thế, loài linh cẩu đốm sống theo chế độ mẫu hệ Con cái bao giờ cũng hung hăng, tàn ác, mạnh mẽ hơn con đực Rồi, như vậy là một dấu O đã thuộc về Bác La Bây giờ là lúc dành cho Phương Linh Em à, xin được chọn anh Hồ Quang Hiếu Hồ Quang Hiếu Hãy giờ ngồi chờ Trong chính vị cố vấn tại đây Và thường hay trả lời Sau đó tiễn đưa các bạn nữ về luôn Thế <laughs> rồi Mà phải là bạn nữ đẹp nha Đây đẹp Đó Đó nó có nguy cơ đó thế họ em thấy những người ít nói thường đáng tin lắm nãy giờ anh không thấy thế thì chúng ta chờ xem sự đáng tin nó sẽ như thế nào ô hiếu có câu hỏi ngay sau đây câu lạc bộ bóng đá nào ở giải ngoại hạng anh có biểu tượng là chú gà trống trời ơi à, cái này thì uh, em rất là rành tại vì uh, cái biểu tượng con gà lúc nào nhìn, nhìn là em cũng nhớ hết á tại vì con gà rất là ấn tượng đối với đúng em. rồi con gà ta đặc biệt ấn tượng đúng rồi gà ta gà ta luộc ấn tượng nhất dạ. đó nên em nhìn cái biểu tượng đó em nhớ liền em, em có hay coi uh, giải uh, ngoại anh uh, đội uh, arsenal à biểu arsenal của, của, Uh, của ngoại hạng anh arsenal là nước gì vậy anh Arsenal là một câu lạc bộ, câu lạc bộ bóng đá ở giải ngoại hạng Anh tin hay không tin à, cái này thì uh, em rất là rành tại vì uh, cái biểu tượng con gà lúc nào nhìn, nhìn là em cũng nhớ hết á gà rất là ấn tượng đối với em con gà ta đặc biệt ấn tượng gà ta luôn ấn tượng nhất dạ. à, đội uh, arsenal em không tin không tin là lựa chọn của phương linh Ồ. vì sao không tin bóng đá em không biết gì hết nhưng mà em em có linh cảm mình với nó là nước ý hay nước pháp một trong hai nước đó ngoài hàng anh là ở bên anh ngoài hàng anh không thể ở bên lào được à vậy hả anh ngoài hàng anh là phải ở anh em đổi được không giờ mình đổi được em đổi được bơi bạn rồi dạ em tin, tin hay không tin em tin tin tin là một sự lựa chọn sai lầm không chính xác Rồi, đổi chưa kịp nóng luôn anh Giang thông báo liền giật mình luôn. Ờ, anh Giang ngỡ ngàng luôn. Trời luôn. Đổi cái anh Giang anh quạo liền luôn á, tưởng phải, là đúng á. Phải nói liền để mới công, đổi ngược lại. <laughs> Và phát là đương nhiên có thêm một vòng tròn nữa từ vị trí của Hồ Văn Hiếu. Yeah. Dạ. Anh Hiếu đúng là vì đó là biểu tượng của câu lạc bộ Tottenham. Ồ, Tottenham là câu lạc bộ của của cầu thủ nổi tiếng nào cho Á nè? Harry Kane, cầu thủ anh Quốc nổi tiếng nhất hiện tại đang đá cho Tottenham là cầu thủ đẹp trai tên là gì? Son Heung-min. Son Heung-min chính xác. Cho Heung-min. Đúng Ra dạ, rồi. đây em rành nè. Cho Heung-min. Như vậy là chúng ta đã vượt mất rồi. Và Phát lan đang có cơ hội đến gần với chị Lam Vĩ Dạ. Oh. em đang suy nghĩ là nếu như đúng theo lẽ thường là em phải chọn chị Lam Vĩ Dạ đúng không? Ờ, tôi chỉ nói như thế này thôi Những ai mà coi thường tôi á, thì ờ, kết cục nó không được đẹp cho lắm Đúng có ai coi thường chị đâu chị không ai nói có Nãy giờ chưa ai nói gì luôn á Chị nói tự nói vậy đó Tự nhiên chị làm cho tình hình nó căng thẳng Mặc dù, à. mặc dù không nói mà tôi tôi nhìn được thấy ánh mắt của người ta nhìn lầm rồi đó mà chị không ai nhìn thấy luôn không ai thấy gì luôn á chị ơi em em chọn chị lâm lý dạ đi cho chị đừng nói nữa tôi có quyền không chọn đâu ra bạn ấy chọn có quyền từ chối chị có quyền đó hả chị không quyền từ chối mình mừng đi chị không có quyền từ chối lớn tuổi rồi người ta chọn phải mừng chứ <laughs> dạ quê ở đâu em ở thừa thiên huế Thì chúng huế với em á à đây dạ, cũng dòng giỏi huế luôn chậm ấy đã về huế nhiều chưa dạ một lần à <laughs> quê mà từ nhỏ giờ về có lần tại vì không ai dẫn em đi hết thưa quý vị câu hỏi dành cho lâm bây giờ dạ cực kỳ đơn giản dạ trong món cơm âm phủ dạ của người huế ừ, chúng có trộn hến hay không có đến món cơm âm phủ Nó là một món đặc sản của cố đô Huế Tại sao tên âm phủ? Nó có tên âm phủ là bởi vì sao? Bởi vì à, nó được mở bán vào cái giờ rất là khuya hai ba giờ sáng, một hai giờ sáng gì đó Và cái quán cơm này nó dành cho những người dân lao động Về về khuya thì họ đói bụng thì họ sẽ ăn dằn bụng để họ đi làm Và cái tên âm phủ là do những người dân nó tự đặt Và bây giờ thì nó vẫn còn cái tên đó đó nhưng mà những cái món ăn nó sẽ được ngon hơn đó và nó là thường là cơm trắng được trộn với tất cả nhiều đồ ăn lại với nhau và ăn trong đó có hến bởi vì hến cũng là một à, món đặc sản rất là ngon ở huế xin cảm ơn lựa chọn của dạ là có trộn hến ủa sao kỳ vậy ta em thấy gì thôi gọi cơm hến cho rồi gọi cơm âm phủ làm chi cơm hến thì chỉ có hến thôi đúng à. còn cơm âm phủ là có tất cả mọi thứ và hến rồi phát là nhưng mà phan em phải quá cho nhiều dữ liệu cho hỏi một câu nữa chứ dạ hay không năm bốn ba nó được mở bán vào cái giờ rất là khuya cơm trắng được trộn với tất cả nhiều đồ ăn lại với nhau và ăn bởi vì hến cũng là một à, món đặc sản rất là ngon ở huế hai một hết giờ hết em, giờ à, hết giờ không tin gì ạ à? không tin em không tin một người con xứ huế sao không bởi vì em là đạo cơm hến luôn chị em ăn cơm hến rất nhiều nếu nó là một cái đặc sản cơm âm phủ là một cái đặc sản thì thì thì nó phải là có cái nguyên liệu riêng chứ còn nếu không, chị nói là có... chỉ là bán ở cái vị trí đó thôi em nói chuyện như vậy là chị biết là như thế nào em không, không hiểu. biết một cái gì về huế rồi chị thất vọng về em thưa quý vị thân mến phát la chọn là không tin là bây giờ có nghĩa là phát la không tin là có hến trộn trong món cơm âm phụ rắn mà không tính rồi ha phát la nếu chính xác giành chiến thắng bước vào vòng đặc biệt nếu không chính xác thì chúng ta tiếp tục và lựa chọn của phát la là một lựa chọn chính xác đó em nói mà mắc mớ thì phải gọi cơm âm phủ đúng không đúng, đúng rồi mến luôn cho rồi đúng rồi đúng rồi thưa quý vị cơm âm phủ là một trong những món ăn tiêu biểu cho nghệ thuật chế biến đậm nét văn hóa ẩm thực huế với món cơm âm phủ truyền thống thông thường cơm trắng sẽ được đặt ở giữa xung quanh lần lượt là các món rau thịt nướng trứng tráng giò lụa và tôm được đặt đối xứng đan xen với nhau ngoài ra khi ăn kèm với cơm hầm phủ không thể thiếu một chén nước mắm có pha tỏi đường nước cốt chanh rưới nước mắm và trộn đều cơm cùng các loại thức ăn trước khi dùng bây giờ xin hỏi lâm vĩ dạ vì sao mình người hế người hế người hế mà mình nói là trong cái món âm phủ có cơm hến có hến trong đó hả cơm gì cơm hến cơm phủ gì kỳ vậy dạ thực ra là em muốn thử phát la thôi để coi là cái tình yêu của Phát La dành cho Huế như thế nào chứ thật ra làm sao mà cơm âm phủ có hến trong đó được như vậy là sai rồi chúng tôi xin thông báo Phát La là người bước vào vòng đặc biệt còn Phương Linh sẽ ra về với giá tiền thưởng là 8 triệu đồng Thưa quý vị thân mến, trước khi đến vòng đặc biệt, chúng tôi mời quý vị giải lao trong giải lát. thân mến, chúng ta đã quay trở lại vòng chung kết chương trình Chọn Ai Đây yeah. Bây giờ chúng tôi sẽ có một thời gian để phát suy nghĩ Trong tay hiện tại có 10 triệu đồng rồi Nếu chiến thắng sẽ có thêm một ít tiền nữa Vì sao? Vì tất cả nghệ sĩ của chúng tôi, mỗi người đang cầm một phong bì giá trị tiền thưởng khác nhau Họ có người thì mang phong bì 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 7 triệu và có người lên đến 10 triệu đồng Nếu may mắn và xuất sắc mang về 20 triệu đồng là chuyện bình thường Dạ yeah. Bây giờ hãy chọn vị trí để họ tư vấn cho mình nào Ở đây chọn ngẫu nhiên đúng không anh? Thích chọn ai thì chọn Người nào mình thích mặc vui vẻ chọn mặc vào nghỉ chơi Dạ yeah. <laughs> Em chọn chị ờ, Ninh Dương Võ Lâm à Trời ơi wow. <laughs> Lê Dương Võ Lâm Sau đây là câu hỏi từ chương trình Tính đến hết năm 2019 thưa quý vị Việt Nam có bao nhiêu sân bay Anh Lâm, Lâm nè. Đây nè Đâu quý vị các bạn Đây là người phải đón máy bay từ nơi này qua tỉnh kia để livestream mướn nè Trời ơi, thần đồng livestream nha Và nói về cái vấn đề mà diễn ngồi chờ mà, mà bay cái tỉnh này qua tỉnh kia là Lâm làm trùm nha Và hiện tại nha, hiện tại đến cái thời điểm này Là tổng cộng ở sân bay Việt Nam là 20 sân bay Sân bay Long Thành chuẩn bị mở nữa là 21 Nhưng mà đang khởi động thôi nha Đây nhà anh là anh nghiên cứu về sân bay dữ lắm nhà anh nghiên cứu về sân bay là đúng không tức là nhà nhà anh long thành á trấn hạnh của đất long thành nữa nè ờ chỗ đó mình cũng có mua đó chỗ dung lô đó nói chung là chỗ nào có sân bay thì tụi lâm tìm hiểu đất vàng ở vị trí để mà mua gần sân bay thì tổng cộng hết hai 2019 là có 20 cái sân bay 20 sân bay tin hay không và nói về cái vấn đề mà việc ngồi chờ mình mà bay tỉnh này qua tỉnh kia là lâm lập trùm nha sân bay long thành được bị mở nữa là 21 nhưng mà đang khởi động thôi có 20 cái sân bay em không tin không tin 20 sân bay không tin nếu 20 sân bay thật thì không chiến thắng dạ. mang về 10 triệu đồng thôi nếu như con số bất kỳ đó không phải là 20 thì chiến thắng và mang về 10 triệu cộng thêm giá trị tiền thưởng trong phong bì thưa quý vị Phát La là người bước vào vòng đặc biệt và hiện tại đang có cơ hội mang về cao nhất là 20 triệu đồng và thấp nhất là 10 triệu đồng. Phát La Chính xác wow. Đáp án là 22 sân bay Hiện nay ở Việt Nam có tổng cộng 22 sân bay có hoạt động bay dân sự, trong đó có 10 sân bay quốc tế, bao gồm sân bay quốc tế Vân Đồn. 10 triệu đồng là chuyện đã rồi. Ngay bây giờ thưa quý vị, chúng ta cùng nhau xem sự may mắn sẽ đến mức độ nào mời lê dương bảo lâm số gì ra con số gì ra số gì ra con số gì ra con số gì ra con số gì ra do re mi nobita suka do re mi chai em seco mà seco thì nghèo mà chai em thì giàu còn nobita ba triệu ba triệu đồng như vậy tổng cộng theo hôm nay phát lai mang về được 13 triệu đồng thưa quý vị yeah. Chúng ta cùng xem những con số còn lại Ôi, yeah. hay quá Trương đây. Ngày nay mọi người à, chơi rất là vui vẻ Phát La cũng may mắn mang về 13 triệu là con số không hề nhỏ Thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã dành thời gian ngồi đây xem tròn chương trình của chúng tôi từ đầu đến giờ xin hãy nhớ chương trình chúng tôi chọn ai đây do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh của công ty Đông Tây Promotion thực hiện được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. giờ ai cho em một cái dấu đúng là em cho một người hùng gái. <laughs> Dạ nếu mà em trả lời sai Thì em sẽ được hôn Dương giường Lâm. <laughs> Bình thường bị ghẻ là phải cạo lông cho nó để dễ điều trị Dạ và em cạo lông hết rồi thì em mới biết là nó không bị gì hết Không tin Nhiều người kêu tôi tin là tôi không tin